là như hồi nào giờ chưa rớt cái món này hả Trinh Trinh ơi Còn ghế không Trinh Ở trước rồi con Nhà dạ, mày mày ổn chết Nào Thấy chưa má Tối ngày Mai ngày Để đó cho mấy cái nón hàng nó đi hai của anh ha Ờ nó ba Tao cũng bài bản dữ rồi à, ha quá sát đồng em anh lắm quá trời lên nó cạp em ăn mình nước nó nghĩ bánh treo một ngày đâu mua má heo đâu giữ thần mà nấu ờ, cái đài đó ờ, cái này cái mình bưng lên má cháu má heo bánh treo đông như trung quốc vậy ngày biết nhiều nữa là mắm thôi là thả bánh kem lên cho nó đi con bắt cái nồi nước thì cũng hết vét cái chảo nè. chảo này con này mình bỏ vô tụng thôi sao sinh nhật út vinh lần thứ nhất <laughs> à. ngày mà sinh nhật ké là đây chia hay gì dưỡng tức rồi để, để. thôi để nó đây để ở đâu để này chạy ra thôi thôi thôi đi đi dưới dưới đây đừng có đới rồi mẹ nhỏ mà mới chảnh xẹ dữ lắm để đó hả đây ha ờ đúng rồi trâu nè nó để nghe họ rớt bằng cái bánh kem đi dày nghe nghe đây em của chú làm tôi nào sinh nhật tôi không làm tôi mới được những kem nó thôi <laughs> mình không biết mấy này sinh nhật cô pin mấy này cô pin cưới con cưới ơi tại ơi mặn con dao vậy nó nhật mà câu để lên câu sướng đâu rồi con kem bố đâu hả con biển hả đâu này. Này Đó Ca gì chữ. Má là chị có bằng Nhỏ hả? Ủa làm gì xuống dưới quạ quạ quạ vậy bác ạ? Xuống dưới làm gì quạ quạ vậy? Anh nói gì lận. Dưới nhảy hả? Ừ, quạ quạ gì vậy? Chú ca hả? Ừ. Biết đâu. Anh lận. Hả? Anh nói gì? Ăn gì không? Đợi Yuka lên đứng cho nó môi hình ra để nó khóc nè. Yuka làm gì vậy?